sự thì hôm nay tụi con thật rất là xúc động bởi vì là nghe được cái cái giọng niệm Phật ờ, rất là tuyệt vời của mọi người. À, tụi con cũng biết được ờ, ở đây chúng ta có một ờ, đạo tràng à, chuyên niệm Phật hàng tuần nên tụi con rất là hoan nghỉ và tranh thủ những ngày nghỉ lễ à, không có ngại cái đường rất là xa tụi con ra đây để thăm tất cả mọi người hy vọng là à, đạo tràng của mình ở đây càng ngày càng tinh tấn càng ngày càng đông và chí nguyện kiên cường để rồi chúng ta tất cả mọi người ai cũng biết trước ngày giờ bản thân về Tây Phương Cực Lạc ạ. Ờ, Sài Gòn cũng là một đạo tràng tinh tấn niệm Phật và cũng ờ, với cái chiếc nguyện là tha thiết dụng bản sanh về Tây Phương Cực Lạc và hôm nay đây thì với cái tình pháp lửa đồng tu thì chúng con xin thay mặt tất cả những người mạnh thường quân trong thành phố Hồ Chí Minh gửi đến ờ, toàn thể năm nữ Phật tử ở đây một chút quà là một chút tấm lòng của tụi con tuy là của ít nhưng mà tấm lòng của tụi con rất là nhiều à, gửi tặng mọi người mong cho tất cả mọi người nơi đây à, luôn luôn tràn đầy sức khỏe luôn luôn tinh tấn và luôn luôn chí nguyện kiên cường tính hạnh nguyện đầy đủ để chúng ta sau này cùng hỏi cổ nơi cõi tây phương tịnh độ cùng sanh tây phương cùng thành phật đạo và anh đi đạo rồi dạ, à, chúng con à, xin phép được à, mọi người ngồi yên rồi chúng con sẽ đem quà đến tận tay tận tay của từng người và chúng à, chúng ta sẽ nhận quà trong tiếng niệm phật được không ạ mọi người mang nghĩ không ạ a di đà phật xin phép cho con nói về câu là cái phép chú ý Dạ, tại vì tụi con cũng đang ờ, chờ thầy đem 60 cái thẻ nhớ vào cho nên trong ờ, lúc chờ đợi thì con xin phép ờ, có vài lời thưa với cô chú à, cái cái vị nữ vừa nói với chuyện với các vị ở đây á có một số vị không thấy đường á thì con xin xin nói luôn là cái vị đó là cũng bị khuyết tật là đi không có được cô ta đi bằng xe lăn á từ năm 3 tuổi đến giờ dạ mà hình như là cái chỗ nào cô ta cũng đến hết thì vì sao vậy vì ờ, tôi đã biết được Phật pháp cũng như các vị ở đây thì chúng ta không không có thấy đường nhưng thật sự con mắt đời chúng ta khép lại là cái con mắt tuệ nhãn và mắt Phật chúng ta sẽ mở ra với rất rất rất nhiều người những cái con đây có có có đôi mắt bình thường nhưng mà thật sự cũng giống như mù tại vì sao chứ không biết Phật pháp nên toàn nhìn những cái bậy bạ nhìn những cái hận thù hơn thua sân si hơn mà còn các vị ở đây tuy không thấy đường nhưng mà biết chánh pháp biết về Phật pháp các vị cũng được hơn rất nhiều người và thật sự các vị ở đây là những vị Bồ Tát thị hiện để cho chúng con phải à, cân nhắc mình mỗi ngày khi chúng ta còn lành lạnh chúng ta còn có mắt mũi tay chân bình thường mà chúng ta không thể tu không biết niệm Phật thì chúng ta quá dở ở đây con có thấy một à, số bé rất là nhỏ cũng à, không thấy đường thực sự là rất là cảm xúc cái thứ hai đó là một vị sư huynh kia miệng nói không được nhưng mà cũng ráng bập bè bập bè từng câu từng câu ai đi là phật nhưng khi tụi con ờ, rất là khỏe mạnh nói chuyện bình thường và niệm phật niệm cũng không nổi đó là cái ờ, tụi con cái phật thải à, di đà phật à, sẵn đây ờ, nhiều uh, về cũng chia sẻ thêm về cái cuộc đời ngắn ngắn thôi cho các vị biết là chúng ta đã vượt qua một cái, cái, cái quãng đời rất là vất vả thậm chí là chịu nhiều cái thị phi nhưng vẫn vươn lên sống được là nhờ vào à, Phật pháp trong khi mình chờ đợi hãy nhớ tới nha làm phiền biết cô bác một là chút xíu thôi thầy nói là 5 phút nữa hẹn tới thì là sẽ xin luôn đây là cái sự cố mà tụi con vô cùng xin lỗi mọi người ở trong ờ, Sài Gòn thì tụi con có chuẩn bị sẵn hết ba 130 cái bát nghe nhưng do sư đệ của con đóng thùng á có sự thiếu sót nên ra đây thì lại tự nhiên thiếu có 100 cái thẻ nhớ nên con phải gọi điện thoại nhờ à, thầy thiện thanh mua và sang liền ngay lập tức để trong vòng 2 tiếng đồng hồ có đủ thẻ nhớ cho mọi người và nhóm của chúng con sẽ bỏ thẻ nhớ vào trong máy nghe pháp để mọi người về nhà à, có thể có chiếc máy nghe pháp này làm bạn với tất cả mọi người có thể phật vừa nghe quà mà tụi con tặng cho mọi người á thì à, tụi con có con 10 kg gạo, một thùng mì, một chai tương, một chai dầu ăn, một uh, máy nghe pháp có thể nhớ, à, một uh, sợi dây chuyền Phật và một cái chuỗi đeo tay niệm Phật hàng ngày thì à, hy vọng là cái món quà này sẽ làm cái niềm vui trong những cái ngày lễ sắp tới cho tất cả mọi người chúng ta và con cũng à, à, xin kể một cái câu chuyện nho nhỏ về à, cuộc đời của con chia sẻ với tất cả mọi người để trong lúc mà mình chờ à, thể nhớ tới mọi người hoan mỹ giúp giúp con được không ạ? À, thì, thì à, thật sự là mọi người con sống được tới ngày hôm nay là nhờ Phật pháp gọi là Phật pháp cứu đời con bởi vì năm ba tuổi thì con bị chứng bệnh sốt bại liệt rất là nặng con liệt lên tới trên cổ luôn là con chỉ nằm cũng không lắc qua lắc lại cái đầu mình được rồi ờ, cái chứng bệnh đó nó cứ theo con cho tới năm 18 tuổi và mỗi một ngày thì ờ, con phải ờ, uống một nắm thuốc trong tay một nắm thuốc sáng trưa chiều uống rất là nhiều thuốc tới năm 18 tuổi con được đi sang pháp chữa bệnh thì bác sĩ có nói là cho dù mà con có mổ cái đốt sống của con để rồi cho dù là con có chữa được bao nhiêu cuộc phẫu thuật đi chăng nữa thì con cũng không thể nào sống qua 30 tuổi bởi vì cái bệnh của con nặng lắm rồi thì à, bác sĩ mới nói với gia đình là thôi bây giờ cho bé nó được sống cái gì đó mà nó mơ ước đi có nghĩa là chỉ còn 12 năm nữa sống thôi thì à, sau đó khi mà con về rồi à, con sau đó con phát nguyện là con không có uống thuốc con chỉ niệm phật thôi rồi từ từ từ lớn lên con phát nguyện con ăn chay con nghĩ là con còn sống được có bao nhiêu năm nữa thôi à thôi thì con dâng hiến cái thân này của con cho đức phật à, à, cúng dường thân con cho phật và nguyện là 30 tuổi con ra đi con sẽ ra đi nhẹ nhàng nhất nhưng mà có thể ở đây có người nhìn thấy con có người không nhìn thấy con thì à, không biết là những ai mà nhìn thấy con á có thể đoán được là năm nay con bao nhiêu tuổi không ạ năm nay con 38 tuổi rồi dạ có nghĩa là con đã lời lời được 8 năm rồi tuy là cái sức khỏe của con đó biết con biết là nó cũng càng ngày càng yếu đi nhưng mà à, con thấy đúng là Phật pháp nhiệm màu nhờ có Phật nhờ cô A Di Đà Phật thôi mọi người mà con luôn luôn khỏe mạnh bình an và có thể đi khắp nơi đến với tất cả mọi người nên thành ra ở đây mọi người biết được Phật pháp như vậy đây là một sự nhiệm màu vô cùng mọi người có tin Phật không ạ? Dạ A Di Đà Phật tin rồi thì mọi người nếu như mà hiện tại bây giờ mà đức phật a di đà hiện ra đón mọi người đi mình có đi liền không ạ đi liền đi liền dạ, dạ. con cũng vậy con dành đi trước luôn a di đà phật dạ mình à, mình đã biết niệm phật rồi tính hạnh nguyện đầy đủ rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng hẹn nhau một ngày thật là gần thật là gần rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi tây phương cực lạc mọi người chịu không ạ a di đà phật vậy thì bây giờ trong lúc này thì à, mời à, trong à, nhóm phước huệ song tu của chúng ta sẽ mọi người ngồi yên à, các bạn trong nhóm phước huệ song tu sẽ xin phép đi từng nơi trao chuỗi dây chuyền cho mọi người và trao những cái món quà nhỏ nhỏ lên tay mọi người trước à. và chúng ta sẽ trao niệm Phật được không ạ? Dạ được ạ. Dạ, nãy dạ, dạ, dạ, con nghe mọi người niệm Phật hay quá, con chưa có phép có được cái nhịp giao lưu thì con xin phép là con sẽ niệm Phật trước ba câu và mọi người niệm theo ba câu à, niệm tâm liên được không ạ? Dạ, Di Đà Phật. Di Đà Phật. Và nhớ của mình chuẩn bị nha mọi người. Di truyền chuỗi. Niệm trước. Nam mô